ở trên kia cao quá mãi mãi không đổ tới nàng vạn dặm tương tư vì ai tiếng mõ vang lên phú vàng chùa này không thấy bóng nàng bồ đề chẳng muốn nở hoa dòng kinh còn lưu vạn chữ bị ngàn phủ lên mấy thu hồng trần hôm nay xa quá ai ô không thể giải bày hỏi người ra đi vì đâu chắn không thể quay đầu mộng này tan theo bóng phật trả lại người áo cà sa vì sao đồ ta không độ nàng vì người hòa rơi hữu ý khiến nước chảy càng vô tình một thuở hoa niên hợp tan tiếng mõ xưa rối loạn bồ đề không nghe tiếng nàng hồng trần đã mấy đồ hoa mắt con vương màu máu hồng nhan chẳng trông thấy đâu lại một tay ta gõ mõ ta đã cung thương biến hoa vài đồ xuân thu nàng hỏi phật trong kiếp này ngày ngày gõ mõ tung kinh vì sao đồ ta không độ nàng vì người hoa rơi hữu ý khiến nước chảy càng vô tình một thuở hoa niên hợp tan tim mõ xưa rối loạn bồ đề không thấy bóng nàng hồng trần đã mấy đồ hoa mắt con vương màu máu hồng nhan chẳng trông thấy đâu lại một tay ta gõ mõ phá nát cung thương biến hòa vài đồ xuân thu vừa qua có lẽ không còn thấy nàng hỏi thật trong kiếp này ngày ngày gõ mõ tung kinh vì sao đồ ta không đồ nàng Thank you.